Xin mời tất cả quý cô chú anh chị em mình ờ, theo dõi mình làm cái video hôm nay ờ, Mình chia sẻ lên ờ, nhất là cái bài thuốc trị mụn nó về dưa leo, sắc nhỏ ra Cộng với lá mồng tơi đó, Chị mình xay nhuyễn nhịn màn hình nha rồi à, tất cả anh chị em nào có yêu cầu nhớ xem kỹ video để mình làm cái bài thuốc này hết sức là tuyệt vời bài thuốc này cũng làm xong là sáng da mịn da tươi trẻ rất là tuyệt vời hết mụn luôn biết cô chú anh chị em nhất là mấy em phụ nữ nha đón xem theo dõi thì ờ, mình chia sẻ cách làm như thế nào mời tất cả anh chị em mình theo dõi cùng xem ờ, kỹ video nha nhớ ủng hộ đăng ký kênh ờ, bấm chuông like giúp mình có những cái động lực giờ có thêm những cái tinh thần tìm những cái bài thuốc rất là tuyệt vời rất là hay để mang uh, sức khỏe đến cho quý cô chú cộng đồng đầu video thì mình cũng xin chào toàn thể tất cả quý cô chú anh chị em nha hôm nay mình là chia sẻ ờ, một bài thuốc ờ, mà theo ờ, quý cô chú anh chị em đã yêu cầu mấy ngày vừa qua mà hôm nay mình chia sẻ cái bài thuốc này nó trùng hợp đến dùng một loại mà nó trị hai ba chứng bệnh đó quý cô chú anh chị em đó có những bạn kêu mình chia sẻ bài thuốc chị mụn nè hôm nay nhớ đón xem mấy bạn và quý cô chú anh chị em mình có mấy chị cũng là mấy anh thì cũng yêu cầu một bài thuốc là bị nhức tay nhức chân không biết lý do gì nhưng mà hôm nay mình à, xin chia sẻ với à, tất cả quý cô chú anh chị em thì à, chúc quý cô chú anh chị em một ngày mới thật là vui tươi và tràn đầy sức khỏe nha thì mình cũng theo lời yêu cầu tất cả quý cô chú anh chị em thì hôm nay mình xin chia sẻ lên những cái bài thuốc là vừa trị mụn nè đẹp da nè đó. mà nó luôn lại mát gan nó trị luôn được gan giờ hôm nay mình chỉ chia sẻ bài thuốc bắc mà chị ờ, đau nhất thằng kinh tọa mà bị treo cơ luôn với quý cô chú anh chị em đó thì đầu tiên là mình xin ờ, anh chị em mình ờ, nhìn lên màn hình nha đó là cái cái phóng lên màn hình là hôm nay mình chia sẻ hai cái bài thuốc về uh, trị mụn đó và teo cơ teo cơ lý do là thằng kinh tọa quý cô chú anh chị em thì cái vấn đề trị mụn thì uh, mình cũng xin ờ, thông báo tất cả mấy em nha ờ, mấy người nhắn tin nó chắc nhỏ kêu mình bạn anh thì mình ờ, mấy em nên xem xét cho kỹ bởi vì cái cái trường hợp mà nổi mụn á đó, nó mụn làm đẹp da thì nó có nhiều rất nhiều là trường hợp những em nó còn nhỏ nó vừa lớn lên vừa trưởng thành khoảng 20 hai mấy tuổi nó đổi cái, cái, cái máu huyết nó đổi mụn không chừng hoặc là nóng gan nóng gan nóng trong người nó nổi mụn không chừng nhưng mà cái chính xác đó thì tụi em những người mà chị mụn nhiều muốn trị bệnh là không phải chuyện đơn giản đó mình cũng rất là nhiều gặp nhiều rất trường hợp đó thành ra mấy em phải xem xét cho kỹ để kết hợp những cái bài thuốc anh nêu trên mà, mà tụi em tham khảo và sử dụng chúc uh, ờ, tất cả quý cô chú chị em mình thành công nha đầu tiên thì mình uh, xin mời tất cả cô chú anh chị em mình uh, lấy viết và ghi một cái to thuốc bắc mà chị đau thần kinh tọa uh, đau mà teo cơ nhất toàn thân quý cô chú anh chị em bài thuốc này rất là tuyệt vời luôn nha bài thuốc này là trời thuốc bắc đó anh chị em lấy viết rồi một là tránh đơn quy đó tránh đơn quy một lượng hai là xuyên khung một lượng ngưu tất một lượng đổ trọng một lượng địa hoàng 5 chỉ đó thì ờ, hai bốn năm cái thứ trên quý cô chú anh chị em ra một cái tiệm thuốc nam hoặc là tiệm thuốc bắc những nhà thuốc đông y đó anh chị em mình mua ở mua về xong mấy anh chị em mình phủi cho sạch sạch thôi nha không có cần rửa nha mấy loại thuốc này à, quý cô chú anh chị em mình không cần rửa là anh chị em mình ngâm với hai lít rượu mà rượu ngon à, quý cô chú anh chị em không có nên mình à, không có mua được rượu cồn mình mua rượu phải mình mua rượu gạo rượu nếp từ 35 tới 40 độ trở lên càng tốt đó thì anh chị em mình ngâm sau hai tuần anh chị em mình mới được uống đó, uống ngày hai lần uống hai lần à, sau khi ăn hoặc cả là mình đang ăn cơm mình uống được chị à, cái thằng kinh trọ và nó đeo teo cơ nhất mình mấy ờ, có anh chị cũng bình luận ờ, em ơi sao chị nhức tay nhức chân mà chị đi chụp hình hoài nó không biết là chứng bệnh gì mà chị uống thuốc hoài nó không hết em có bài thuốc gì em chỉ thì hôm nay em hôm nay em tham khảo cái bài thuốc này à, chúc chị thành công mà trước nhất là chị phải đi khám mình phải biết cái chứng bệnh chính xác của mình phải biết cái chứng bệnh gì có phải thần kinh tọa hay là của chị gai sống tay gai sống chân hoặc là bột giả như gai sống cổ như thế nào nó ép cái cái đường thần kinh của chị chị phải đi khám đó anh cô chú anh chị em phải khám biết cái chứng bệnh gì mình mới điều trị được nha rồi để uh, tiếp theo thì anh chị em mình uh, một cái bài thuốc uh, dân gian chị mụn rất là rẻ tiền mà rất là tuyệt vời thành ra mình mới chia sẻ cho tất cả cô chú anh chị em mình hiểu không phải là mình muốn nói dài dòng nhưng mà mình không nói dài dòng thì tất cả cô chú anh chị em mình hiểu lầm sẽ không không không có tác dụng với những cái bài thuốc dân gian những bài thuốc nam đó, còn những bài thuốc bắc thì ta có to sẵn hết đó bài thuốc nam và chị mụn nếu mà thật sự mấy mấy em nhỏ tuổi vừa lớn lên thì nó nổi ờ, máu huyết ờ, nam nữ gì cũng có hết nhầm em nó nổi là đỏ mặt mày về về luôn đó là gây ra máu huyết nó nóng trong người hoặc cả là mấy em nóng gan mấy em phải biết mình nóng nóng về cái vấn đề gì cái thứ hai nữa là cái ờ, những cái bài thuốc được rồi anh có chia sẻ lên trái gò bắp nó cũng rất là tuyệt vời em kết hợp với ờ, cái bài thuốc mình ờ, nêu trên là cái bài thuốc ờ, rất là đơn giản này nè nó có bài thuốc này rất là tuyệt vời không có tốn đồng bạc luôn tất cả anh chị em đó thì cái rau mồng tơi mình nấu canh mình ăn hàng ngày nó đâu có tốn tiền đâu đúng không đó với một trái dưa leo đó, anh chị em nhìn trên màn hình ha đó, mình đang thao tác cái cái cái ờ, phương thức này để cho anh chị em mình xem rõ đó thì ờ, cái mình đắp mặt á, với mình sức mặt không phải mình uống thành ra nó không có quan trọng với cái liều lượng nó liều lượng mà mình đắp bao nhiêu thì mình làm bao nhiêu cái này có dư chút xíu rồi cũng không sao hết đó, một ngày anh chị em mình đắp lần trái ờ, lấy cái lá mồng tơi đó lặt ra mình rửa qua nước muối cho nó sạch sẽ trái dưa leo cũng vậy luôn nó sắc cho nó mịn ra đó, anh chị em thấy không những màn hình sắc mịn thiệt là mịn ra mình bỏ vô cối sinh tố mình xây đó mình xây đều thiệt là đều ra đó nếu mà tất cả anh chị em nào có một uh, muỗng mật ong gừng càng tốt nha còn không có mật ong gừng mật ong mình ờ, mua cũng vẫn được nhưng mà mật ong gừng thì nó tốt hơn chế vô một miếng tí xíu mật ong gừng đó mấy em đắp mà, mà cô chú anh chị em mình đắp lên cái mặt chỗ nổi mụn mà mình đắp hết cái mặt cũng vẫn được một ngày mình đắp khoảng uh, hai lần đó là 15 20 phút gì lông mau không sao mà trước khi đi ngủ đắp càng tốt thức dậy rửa mặt cũng được đó sau khi mình đắp xong ngày hai giác sau khi mình đắp xong thì à, quý cô chú anh chị em mình à, rửa nước ấm lấy cái khăn cho nó mềm thiệt là mềm mình rửa cho nhúng nước ấm ấm đó. mình rửa mình lao cho nó khô rửa cho sạch cái mặt thì tốt nhất nữa là tụi em có một kèm dưỡng da nó mình kết hợp sau khi mình mình đắp cái này lên nó rất là tuyệt vời mụn nó sẽ mau tan bởi vì cái uh, trái dưa leo thì nào giờ tất cả ờ, quý cô chú anh chị em thấy rồi đó thường thường người ta không biết người ta cắt cái dưa leo phanh phanh ta đắp lên không không bao giờ có cái tác dụng được như cái bài thuốc này pha với những cái lá mồng tơi à, xay nhuyễn thiệt mà nhuyễn ra mình đắp lên rất là tuyệt vời luôn thì mình kết hợp cái nữa là lý do tại sao mà mình đắp nó không hết đất cũng hết là trong người của mấy em như hồi nãy anh có ừ, chia sẻ nó nhiều qua nó biết đâu là tại mình nóng trong người đó, mình nổi mụn hay là vì mình bị nóng gan mình nổi mụn thì anh chị em mình à, kết hợp với cái à, lá tu hú đây đó anh chị em mình nhìn màn hình nè đó lá tu hú thì tất cả anh chị em mình ai cũng biết gì lá tu hú mình ngâm nước vô là nó ra nước nhớt nhớt nữa hồi nào giờ anh chị em mình chỉ biết nó uống nó mát không nó không phải đâu nó tiêu độc gan giải độc gan rất là tuyệt vời luôn nếu mà những em mà nổi mụn ha đã kết hợp những bài thuốc anh nêu trên nãy giờ mình vừa đắp với mình uống cái lá tu hú này mỗi một ngày em hái một nắm thôi bởi vì cái lá tu hú này nó không có tác dụng phụ đó, nó rất là tốt cho sức khỏe thì em hái một nắm nhiều ít chứ biết mình ngâm vô khoảng một lít hai lít nước vậy đó mình uống trong ngày nó nhớt nhớt mà cái mùi của nó uống nó thơm thơm dễ chịu nếu ai thích là uống rất tuyệt vời cũng ai thích thì không thích cái nhớt nhớt nhưng mà mình mình gắn gắn uống đó giờ uống ở trong mình uống nó ngoài mình đắp nó vừa trị luôn cái giải độc gan nó trị sơ gan luôn nó trị nóng gan nó trị viêm gan luôn quý cô chú anh chị em đó là cây lá thu hút này rất là tuyệt vời cho cơ thể mình nóng trong người nhưng mà khi nào cơ thể mình mát quá mình cũng không nên dùng nhiều đó nó không có tác dụng phụ nhưng mà nó mát quá cũng không có tốt quý cô chú anh chị em mình thấy mình uống một vài ngày nó quá trời tuyệt vời với anh chị em mình ờ, có cái tánh mà ờ, mà cũng quá chừng ngon uống nhiều mạnh vô không nên phải mình đâu phải đúng đúng liều lượng đó mình pha ngoài một lít nước một nắm lá tôi hú mình uống chia đều ra nguyên ngày với mình đắp những cái bài thuốc mình chia sẻ lên là uh, quý cô chú anh chị em nhất là mấy em phụ nữ là với mấy em nam nó mới lớn lên là nóng gan là nó thay đổi máu huyết thì nó nổi mụn rất là nổi mụn rất là nhiều có những em về về trên mặt lắm thì anh chị em mình dùng bài thuốc này rất tuyệt vời thì um, cuối video thì uh, tất cả cô chú anh chị em nào uh, nào giờ chưa xem mới xem lần đầu tiên nhớ ủng hộ mình bằng cách à, đăng ký kênh nha uh, like chia sẻ anh chị em mình nhớ nhắn chuông hai quận quý cô chú anh chị em nhắn chuông hai quận cái video sau mình thông báo lên nhà mạng mới có thông báo lên điện thoại quý cô chú anh chị em mình còn mình không biết mình nhắn chung một quận thì cũng không có thông báo đâu à, mình cũng xin chia sẻ với cô chú anh chị em mình à, thương mình à, giúp đỡ nhấn chuông hai quận nha hẹn gặp lại với à, cô chú anh chị em mình video sau bye bye chào hẹn gặp lại